à ra được cái đầu rồi quá xinh luôn ừ. bắt đầu có cơn rặn có lẽ sẽ được đón con đầu tiên ở à, lần này có lẽ là lần rặn này là sẽ được đón con đầu tiên rồi 30 phút kể từ lúc bắt đầu rạn rồi rạn đi rạn nhiệt tình vào để cho nó giải quyết cho nó cái đứa đầu tiên cho nó xong đi cái dạng nhiệt tình thì nó mới ra nhanh đứng dậy ngồi thì còn lâu ngồi lâu lắm đứng thì nó mới nhanh à, mâm rồi nó ra chưa chưa thấy có con nào ra cả cái này nó ra rất nhanh rồi đấy mông vảnh cong như thế này à ra được cái đầu rồi ok rồi để đây để anh xử lý cho để cho con mẹ nó làm cũng được không vấn đề gì cả mà mình làm hộ nó cho nó giải quyết cho nó nhanh đó đây nha nhìn để biết cái cách hộ cho nó thì sẽ hộ như thế nào rồi ok để đây để anh xử lý cho rồi một con rất là to yên đấy để đây để anh xử lý cho thôi thôi không cần không cản thôi không cần thiết đây này cái kìm kẹp này kẹp như này này kẹp vào thì ờ, để cắt ờ, rốn thì nó không bị chảy máu nó không bị chảy máu ở bên trong ra rồi bỏ nhau luôn không cho ăn rồi liếm ờ, rốn cho con đi liếm cũng rốn đi con cái đầu tiên đấy, đấy. đang cố nó xì nước ối ra đấy còn là những cái con mà nó đẻ mà nó còn nguyên bọc theo cái kiểu như thế này thì nó cho con nó khỏe lắm ừ, tí nữa chờ tí đây hỗ trợ cho nó là hỗ trợ cái việc này này lau cho các người con cho con nó khô đi này à, lau này một là vừa là giúp nó khô người hai là nó cũng là một cái cách kích, kích thích cái phổi của con cho con cho nó xì được ối ra cứ cuống rốn mà vừa cắt như thế này là hơi dài đây hơi dài này cắt bớt nó đi một tí là vừa đó cắt đến đây là vừa như thế này là vừa khoảng tầm 1 ờ, cm thôi Con cho con đẻ ra là nó có thể ti mẹ ngay đó đặt nó vào đúng cái ti thì là là nó sẽ ti thôi còn nếu mà những con mà nó yếu ấy, nó không ti thì cũng không phải lo đâu nó không ti ngay đâu thì một lúc sau nó sẽ ti đó vẫn đang ngậm mà ngậm là rít cái gì rồi đứa thứ hai ra chưa hay là mới vỡ ối thôi rồi đứa thứ hai ra con to này à, phải liếm đi cho nó cầm máu ừ. ok đây liếm cho con này liếm bụng liếm bụng cái nước bọt của con mẹ là nó giúp cho con cho con cái cuống rốn nếu mà con nào mà nó chảy máu ấy thì nó sẽ cầm máu đây là hai con chó con đầu tiên một con đực và một con cái có lẽ sắp qua con thứ ba Yeah ba mẹ con đến bây giờ chắc là sắp có con tiếp theo hơi bị lâu con thứ ba này hơi bị lâu cho nên là phải à, cho nó cái oxytocin này đây, tiêm cho nó cái oxytocin này. đây sắp sẵn oxytocin một ống của nó 2 ml siro rặng đĩa thứ ba đây Rồi nhanh nó chờ lâu quá rồi siro nằm đây này Làm nhanh xem nào. Làm suốt nhưng hẳn anh xem Nè. đúng rồi mình kéo đó chả Nè. ra được xong cái đầu là xong thì anh sẽ kéo được ra vẫn chưa xong nghẹn một tí ở cái cổ nữa đi nữa nữa đi rồi rồi ok rồi giờ thì sẽ kéo được nó ra không để nó chui vào cố lên ui sổ ui nó to à sao cái đầu con này to thế Cố gắng sức xem có cứu được không Lưỡi vẫn còn đỏ thì còn còn có khả năng Rồi dạ, con đã từ từ đã Từ đã À được Vẫn còn

sự cấp cứu ra được có cơ hội rồi đứng đi ừ được bắt đầu hồi lại này. bắt đầu bắt đầu có cơn thả rồi này cố lên đấy bắt đầu có cơn thả đầu qua cần thở cửa hàng chị quá to cho à, nên là này ban đầu có cơn thả dày hơn dòng trí ấy đã trở lại rồi dạ, siro làm đấy đi làm đấy để để để kích thích cho nó một tí nữa đảm bảo là lau đảm bảo là là, là, là, là chắc chắn là nó hồi lại à, đấy liếm cho con này phải rồi thêm nữa đi thêm nữa rặn nhiệt tình đó cứ sắp thôi nhưng mà không cần tiêm à, ra để anh xử lý cho để nó ra đây để nó cho đó đi ui dồi ôi sao cái con đực To to thế à, đây cho nó ra đây cho nó tì mẹ tí nào bình thường ấy, là chúng nó tì này chúng nó đẻ ra cái là chúng nó sẽ mút tì ngay tự cũng còn khỏe là đẻ ra là tự nó nó mút tim ngay đứa thứ sáu siro đang liếm đứa thứ sáu được hai cái được như vậy là bốn được hai cái rồi, rồi chờ tí nào lau sơ sơ cho nó một tí thôi bố uh, nhiệt tình giờ mới còn thứ bảy tí đã lau nó đi. được tiếp Ở nhỏ còn này tí nữa thì bị ngạt rồi ok con thứ bảy con thứ bảy nhưng con này cũng bị uh, vỡ ối và bị ngạt